Tôi là Hoàng Doanh, lãnh đạo của một công ty hàng đầu. Mà đã là hàng đầu, cái gì cũng phải đi đầu. Sếp! ấy thế mà... Sếp! Sếp! Sếp! sếp Vietinbank eFast eFast Vietinbank eFast Vietinbank chuyển đổi công nghệ thanh toán tiết kiệm thời gian mua bán eFast Vietinbank eFast Vietinbank lấy chữ tín làm hàng đầu độ bảo mật trên toàn cầu eFast Vietinbank eFast Vietinbank chỉ cần một chiếc bắt tay mọi vấn đề biến mất ngay eFast Vietinbank eFast Vietinbank nhưng bảo mật và tiết kiệm giải pháp cho mọi doanh nghiệp cả thế giới đang chuyển đổi nếu không tự nâng cấp thì làm sao phát triển nổi bớt đi những thủ tục cũ rườm rà mất thời gian không còn phải đợi chờ nhăn nhó các lời than ifast tiên phong hỗ trợ chuyển tiền ngoại tệ giao dịch nhanh thao tác dễ phí dịch vụ rẻ gửi hồ sơ cho vay ngay trên ứng dụng bảo mật ba lớp phân cấp duyệt từng đối tượng đi cùng với đó tiện ích thành toàn theo lô xử lý nhanh gọn cả khối giao dịch khổng lồ lượng huynh bây giờ về làng như cơn gió một nút nhận lương khỏi đợi chờ nhăn nhó ifax với tim banh ifax với tim banh chỉ cần một chiếc bắt tay mọi vấn đề biến mất ngay ifax với tim banh ifax với tim banh nhanh bảo mật và tiết kiệm giải pháp cho mọi doanh nghiệp Vietinbank eFast, ngân hàng số của doanh nghiệp tôi vẫn là Hoàng Danh, lãnh đạo của một công ty hàng đầu và là một công ty hàng đầu, cái gì cũng phải dẫn đầu.